thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 10 đến ngày 15 tháng 4 năm 2023. Như quý biết, tuần qua một tuần tăng điểm nhẹ của chỉ số VN-Index Việt Nam. Chỉ số VN-Index của chúng ta mở cửa ở vùng 1065. À, ngay phiên đầu tuần thì có một phiên gáp tăng điểm khá là mạnh lên vùng 1078, thị trường tăng 13 điểm. Sau đó thị trường trải qua hai phiên rung lắc vào ngày thứ ba và thứ tư. Phiên ngày thứ năm, một phiên chốt lời khá là mạnh, đẩy thị trường giảm xuống 10 điểm đặc biệt là vào cuối phiên. Phiên ngày thứ sáu thì thị trường cũng là một phiên trải qua nhiều đợt rung lắc nhưng cuối cùng thì thị trường vẫn đóng cửa được ở mức cân bằng. Có thể nói ờ, với một phiên tăng điểm nhẹ ờ, trong tuần thì chúng ta chưa thể phản ánh hết những cái diễn biến hấp dẫn trong tuần. Chúng ta biết là trong tuần có một sự kiện rất là đáng chú ý, tức là dòng tiền có xu hướng là giảm đối với các cổ phiếu vốn hóa lớn và cổ phiếu thuộc nhóm VN30 nhưng lại có xu hướng là tăng mạnh ở các nhóm cổ phiếu Midcap và Penny. Đặc biệt là có một dòng tiền ờ, đầu cơ khá là mạnh len lỏi vào nhóm các cổ phiếu có thiên hướng đầu cơ cao. Có thể nói là thị trường của chúng ta đang trong quá trình là sideways up theo cái kênh giá lớn trước đó mà nó vẫn chưa bị phá. À, kênh giá nhỏ sideways down thì đã bị phá tại phiên breakout ngày 27 tháng 3. Trước khi điều phân tích chi tiết cái kỹ thuật của VN Index và xu hướng tiếp theo của VN Index thì tôi sẽ điểm qua thông tin ở Việt Nam và thế giới trong tuần qua và những ngày ờ, kế tiếp theo. Trước hết về Việt Nam thì như chúng ta biết Việt Nam uh, trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản thì luôn là một cái vấn đề nó rất là nóng và như chúng ta biết cái nghị định 08 của chính phủ sửa đổi cái nghị định 65 thì đã đưa ra những cái tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ờ, bất động sản cho ngân hàng về việc phát hành trái phiếu tức là tạm lùi thời hạn một năm có thể nói là chúng ta đang ờ, chữa bệnh bằng cách là chữa khát nước bằng cách uống nước muối Đấy, đây không hẳn là nó là giải pháp tạm thời ngắn hạn để kéo dài thời gian, trì hoãn thêm thời gian. Nhưng rất có thể sau đó chúng ta sẽ phải chịu cái hệ lụy nó lớn hơn rất là nhiều. Bởi vì đối với những cơ thể mang mầm bệnh mà bây giờ chúng ta lại tiếp tục cho nó ủ bệnh. Chưa kể chúng ta cho họ lại tiếp tục có thể phát hành đảo nợ thì có thể tương lai cái hệ lụy của nó sẽ lớn hơn rất là nhiều trong tương lai. Nhưng ngắn hạn thì nó là tốt các bạn nhé. Ngắn hạn thì nó là rất tốt bởi vì là nó giúp các doanh nghiệp bất động sản là có thể là phát hành trái phiếu mới để cơ cấu được nợ và giúp các ngân hàng là giảm được cái việc là nợ xấu tăng cao cũng như việc trích lập dự phòng làm bào mòn lợi nhuận. Đây là yếu tố ngắn hạn nhé. Nhưng mà hệ lụy dài hạn thì chúng ta phải chờ xem, chúng ta cũng không thể đoán được. Nhưng cá nhân tôi thì không đánh giá cao bởi vì chúng ta đã thả cho cái trái phiếu nó một thời gian dài buông lỏng quản lý Bây giờ khi chúng ta thiết lập lại kỷ cương thì nó lộ ra là rất nhiều yếu điểm và rất nhiều cơ thể mang mầm bệnh bắt đầu phát tác. Thì vừa phát tác cái thì chúng ta lại tiếp tục bơm thuốc để giảm đau với lại giảm sóc nhưng mà chưa biết được. Nói chung là theo tôi ngắn hạn thì nó là tốt. Đặc biệt là các cổ phiếu bất động sản cũng như cổ phiếu ngân hàng có thể phục hồi. Nhưng mà dài hạn thì nó là không tốt. Đấy, không khác là chúng ta cấp thuốc cho nghiện thì chúng ta biết hệ, hệ quả về sau rồi nó sẽ rất là lớn ờ, còn cái ờ, tỷ lệ dư nợ cho vay của các ngân hàng cũng vậy chúng ta biết là tỷ lệ dư nợ cho vay của ngân hàng ờ, đối với các công ty bất động sản thì cũng khá là lớn nó sẽ ảnh hưởng rất lớn khi nợ xấu nó tăng cao đa phần thì các ngân hàng thương mại cổ phần là nhóm ngân hàng cho vay bất động sản lớn còn các ngân hàng à, nhà nước thì cho vay ở tỷ lệ nó khá là thấp à, tuần qua thì có một sự kiện chúng ta cực kỳ đáng chú ý đó là chúng ta biết là chỉ số PMI Việt Nam à, PMI tháng 3 của chúng ta rất là thấp à, chúng ta lại tiếp tục sau một tháng tăng trở lại trên 50 vào tháng 2 thì đến tháng 3 chúng ta lại tụt là tụt rất sâu xuống 47,7 à, điểm đây là một cái chúng ta biết chỉ số PMI thuộc nhóm chỉ số dẫn dắt. Đấy, khi mà chỉ số PMI trong ờ, đầu tư của chúng ta thì có những chỉ số là quá khứ và hiện tại, có những chỉ số là tương lai thì PMI thuộc chỉ số dẫn dắt là tương lai, chỉ số quá khứ như là CPI hoặc là GDP. Đây, chúng ta biết là chỉ số PMI của chúng ta đang đứng ở mức rất là thấp đây là giai đoạn này hai giai đoạn trước của chúng ta là do covid khi nền kinh tế lockdown thì chúng ta có thể hiểu được nhưng giai đoạn hiện tại là chúng ta không hề có covid gì cả nhé lần gần đây nhất mà khi không có dịch bệnh bất ngờ mà PMI của chúng ta đứng dưới thấp ở, ờ, ở thời gian lâu trên 3 tháng đấy chính là giai đoạn khó khăn nhất nền kinh tế chúng ta giai đoạn 2011 2013 đấy mà hiện nay thì chúng ta đang đưa trở lại cái bối cảnh sản xuất nó đang khá là khó khăn đây cũng là một tin nó khá là không vui cho kinh tế vĩ mô của chúng ta vì khi chỉ số PMI à, mà liên tục sụt giảm thì chúng ta biết các doanh nghiệp có xu hướng là thu hẹp sản xuất mà thu hẹp sản xuất thì sẽ ít việc làm hơn thì tăng trưởng kinh tế của chúng ta cũng kém đi người dân có ít tiền hơn ít tiền hơn thì ít chi tiêu ít chi tiêu thì rõ ràng nó sẽ khó khăn rất là nhiều cho rất nhiều ngành Đấy, chứ không riêng gì bất động sản đâu kể cả ngành bán lẻ kể cả tiêu dụng kể cả ngành sản xuất vì chúng ta biết là thu nhập của người này thì chi tiêu của người này thì là thu nhập của người khác mà đây là thông tin nó rất là rất là không không không vui à, trong tuần thì đây là đây là tuần thứ hai liên tiếp à, dòng vốn ngoại quay ra bán dòng đấy chúng ta lưu ý nhé bởi vì là cái sóng tăng của chúng ta bắt đầu từ cuối tháng 11 có góp công rất lớn vốn ngoại thời gian đó là ồ ạt đổ vào mà nếu tôi nhớ không nhầm thì trong vòng 2 à, tháng là khối ngoại đổ vào mua dòng của chúng ta là hơn 1 tỷ đô nó mới đẩy thị trường của chúng ta từ khi chạm đáy 870 tăng ngược trở lên vùng 1001 Đấy. và sau đó khối ngoại tiếp tục giữ cái nhịp độ mua vòng mua dòng cân hết cái trạng thái chốt lời của những người bắt đáy ở dưới tạo cho thị trường của chúng ta quá trình sideways up như hiện nay nhưng hiện nay thì đây là tuần thứ hai rồi khối ngoại à, có bán dòng mặc dù cái khối lượng bán dòng thì chưa lớn nhé bán dòng mới có hơn 700 tỷ hai tuần mới bán dòng mỗi tuần chưa tuần nào bán dòng đến 1.000 tỷ cả nhưng nó cũng bắt đầu manh nha dấu hiệu cho thấy là khối ngoại chốt lời hoặc là dòng tiền ngoại bắt đầu có xu hướng đảo chiều do vậy nó sẽ không hỗ trợ mạnh cho việc tăng giá mạnh của thị trường cũng như sẽ không nâng đỡ đặc biệt cho những cổ phiếu vốn hóa lớn vì chúng ta biết là khối ngoại thì luôn có xu hướng là giải ngân vào các cổ phiếu thuộc nhóm à, VN 30 e là chính, ít giải ngân ra ngoài. Đối với bức tranh à, tổng thể kinh tế vĩ mô của chúng ta thì hiện nay cũng có khá nhiều à, tổ chức là nhận định là kinh tế của chúng ta năm nay sẽ không đạt được mức tăng trưởng là 6 đến 6,5% như Quốc hội và Chính phủ ờ, đề ra mà nhiều khả năng chỉ tăng trưởng 5%. Cá nhân tôi đánh giá con số 5% nó vẫn là khá lạc quan nếu dựa vào cái GDP quý 1 của chúng ta và những cái khó khăn hiện tại của nền kinh tế chúng ta. Đấy, đặc biệt là chúng ta biết là nền kinh tế đầu tàu chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh có một quý uh, tăng trưởng rất là thấp 0,7% lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Thì đây cũng không phải là một thông tin vui và rõ ràng với những thông tin kinh tế vĩ mô nó như vậy thì rất khó để thị trường chứng khoán chúng ta có thể tăng trưởng mạnh nếu thị trường giữ được cái thái độ là sideways up cứ bò dần con bò con bò một ít một ít một thì nó cũng là happy lắm rồi chúng ta không thể chờ đợi những cái ờ, con sóng thần thánh còn có rất nhiều ờ, bạn ờ, lạc quan hơi sớm các bạn nghĩ là thị trường chứng khoán chúng ta đã chạm đáy thì theo tôi thì chưa đây là quan điểm cá nhân tôi thì còn lâu kể cả kinh tế thế giới theo tôi thì vẫn đang ở, ở trên vùng đỉnh mới qua vùng đỉnh một chút thôi còn lâu chúng ta đã bước vào quá trình lao dốc chứ chưa nói đến là chạm đáy đây Hồ Chí Minh của chúng ta đây chúng ta biết là đầu tàu nơi đóng góp nhiều nhất về tăng trưởng cũng như là về ngân sách thì chúng ta biết hiện tại thì ờ, quý 1 là một quý nó rất là lo rất là đáng báo động Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đầu tàu chỉ tăng trưởng 0,7%. Đấy. Nếu điều này không sớm được cải thiện thì rất khó. Vì chúng ta biết là đầu tàu mà không chạy thì các toa tàu ở đằng sau rất là khó. Chúng ta thường dùng chính sách là lấy miền xuôi nuôi miền ngược đúng không? Lấy những nền kinh tế khỏe để kéo những nền kinh tế yếu, những tỉnh yếu đi lên. Mà nếu mà nền kinh tế khỏe, những tỉnh khỏe mà không có nguồn ngân sách giảm xuống thì rõ ràng chúng ta lấy đâu ra ngân sách để kéo những tình yếu đi lên Đó. về mặt bằng chung về kinh tế vĩ mô cá nhân tôi đánh giá là những thông tin nó khá là xấu không hề tốt cho kinh tế vĩ mô Đấy, tất nhiên là giữa cái việc kinh tế vĩ mô là nền kinh tế thực vậy thị trường chứng khoán thì luôn luôn có sự độ lệch pha nhưng mà thường thì về dài hạn thì là nó song hành với nhau nếu kinh tế vĩ mô mà không tốt thì thị trường chứng khoán khó mà thăng hoa khó mà tăng điểm mạnh ngược lại kinh tế vĩ mô mà tốt thì thị trường chứng khoán ờ, sớm muộn cũng sẽ tăng mạnh trở lại kiểu như vậy còn đối với các công ty chứng khoán nhé thì ờ, thị phần của tuần qua thì HNX cũng có công bố là thị phần trong đó chúng ta có thấy sự vượt trội của VPS Đấy, công ty chứng khoán ờ, VPS thì khá là vượt trội so với các đồng đội xung quanh chiếm 1 phần tư thị phần chúng ta biết chúng ta có hơn 70 công ty chứng khoán mà mình VPS chiếm 1 phần tư rồi Đấy, thị phần nhiều hơn cả ba công ty chứng khoán còn lại. Về giao dịch phái sinh thì uh, ờ, VPS còn áp đảo nữa cơ. Đấy, chiếm đến hơn một nửa thị phần của toàn nước. Có thể nói là VPS đang rất là vượt trội trong những uh, chúng ta biết là sàn Hà Nội và chứng khoán phái sinh thì sàn Hà Nội thì các công ty có uh, đa một số là quy mô nhỏ, có thiên hướng là đầu cơ đánh sóng sánh nhiều hơn thì chứng khoán phái sinh cũng vậy do vậy chúng ta có thể hiểu được cái thị phần còn ờ, thị phần về sàn Hồ Chí Minh thì chưa có nhé sàn Hồ Chí Minh thì chúng ta biết là đa phần là các uh, quỹ đầu tư lớn giao dịch trên sàn Hồ Chí Minh chứ ít đầu tư bên sàn Hà Nội kể cả quý ngoại cũng vậy rất ít khi mua dòng hoặc mua dòng với khối lượng không đáng kể bên sàn Hà Nội hoặc Upcom đó là về thông tin trong nước với bối cảnh ờ, thông tin trong nước như vậy thì chúng ta thấy đa phần các thông tin trong nước là không được tích cực cho lắm và nó khá là ảm đạm do vậy chúng ta cần phải ờ, chúng ta đang trải qua những cái thời kỳ mà về kinh tế vĩ mô thì thì không được tích cực còn tháng 4 này sẽ là cao điểm của cái ờ, phần đại hội cổ đông cũng như kế hoạch năm 2023 và báo cáo quý 1 năm 2023 thì chúng ta chờ đợi thêm xem những tin tức về ví mô thì chúng ta không được tốt rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ xem những tin tức về doanh nghiệp xem cách thức các doanh nghiệp đưa ra kế hoạch cũng như cái phương hướng kết quả kinh doanh để vượt khó như thế nào thì chúng ta phải chờ đợi nhé chờ đợi thêm thông tin cá nhân tôi đánh giá có lẽ tuần này sẽ bắt đầu có công tin hé lộ và đa phần nữa. thông thường thì đối với những năm mà tốt thì từ cuối tháng 3 là các công ty đã ồ ạt thi nhau dự kiến lợi nhuận các kiểu rồi nhưng mà đối với những năm mà hoặc là những quý mà kinh tế xấu kết quả kinh doanh nó không đạt kỳ vọng thì đa phần các công ty công bố khá là muộn Đấy, đến cuối tháng 4 mới bắt đầu có những công ty tốt nhất và những công ty đầu tiên công bố nửa sau tháng 4 rồi đi từ 15 tháng 4 rồi đi còn đa phần các công ty công bố tập trung vào tháng 5 <laughs> do vậy ờ, thị trường của chúng ta nhiều khả năng sẽ vẫn ổn từ giờ cho đến hết tháng 4 sau 30 tháng 4 có chuyện gì biến động thì may ra nó mới có biến động mạnh. Còn từ giờ đến 30 tháng 4 cá nhân tôi thì đánh giá thị trường. Nếu xét trên bình vượng tin tức và vĩ mô nếu không có cái gì bất thường thì thị trường chúng ta sẽ tiếp tục diễn biến như 2-3 tuần gần đây thôi. Tiếp tục quá trình sideways, không có gì bất ngờ cả. Đó là về thông tin vĩ mô trong nước. Còn đối với thông tin ờ, quốc tế thì tuần qua quốc tế nó cũng có khá nhiều thông tin trái chiều nhau. Đấy, về việc ờ, thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua thì thị trường chứng khoán Mỹ cũng là tăng điểm khá mạnh trong bối cảnh là ví mô thì cũng không quá là tích cực. Đây cũng là một diễn biến nó hơi lạ và đối với các chuyên gia tài chính thì họ cũng đang nhận định là cảm thấy có vẻ không ổn. Thị trường đang như kiểu cơn gió ngược à, quay lại, tức là đang cảm thấy là thị trường tăng điểm nhưng đó là bình yên trước cơn bão cái này thực tế nó có bình yên trước cơn bão hay không thì chúng ta chờ xem trong tháng 4 tháng 5 này liệu có bão hay không à, hiện nay thì ờ, Fed và khá là lạc, lạc quan về việc Fed sẽ kiềm chế được lạm phát và vẫn còn ờ, có cơ hội cho nền kinh tế hạ cánh mềm tôi thì tôi không tin Fed lắm bởi vì từ xưa đến nay thì Fed dự đoán ví mô nó chật lệch là nó lệch khá là nhiều chỉ có điều duy nhất là tôi thấy là Fed khá là kiên định đó là việc ờ, Fed khá kiên định trong việc nâng lãi suất và nếu không có gì thay đổi thì khả năng tháng 5 sẽ đợt nâng lãi suất cuối cùng của Fed đưa lãi suất của Mỹ lên 5 đến 5.25 điểm phần trăm mà khi tôi theo dõi trong 40 ờ, năm trở lại đây thì mỗi khi mà Fed tăng lãi suất lên trên 5% và một đợt tăng lãi suất kéo dài trên 300 điểm phần trăm thì sau đó đều gây ra đợt suy thoái hoặc là khủng hoảng kinh tế. Do vậy, lần này Fed tăng lãi suất là 500 điểm phần trăm thì tôi không tin vào khả năng hạ cánh cứng của nền kinh tế Mỹ. Chắc chắn là sẽ có suy thoái và hoặc là khủng hoảng. Nhưng mà cấp độ nặng nhẹ như nào chúng ta cần chờ đợi xem. Chưa thể biết được. Chứ còn hạ cánh mềm thì tôi không tin tưởng khả năng đó. Bởi vì những cái dữ liệu quá khứ thì nó đưa ra là không có khả năng đó xảy ra. À, tuần qua thì cũng có một thông tin rất là đáng chú ý thì ngoài việc Nga cắt giảm sản lượng 500 thùng trên ngày thì các nước các thành viên của OPEC cũng đồng loạt cắt giảm đưa tổng lượng cắt giảm lên hơn 1 triệu thùng và điều đó nó đẩy cho giá dầu tăng vọt. Chúng ta biết giá dầu sau khi chạm đáy 64 đô một thùng hiện nay đã tăng vọt lên hơn 80 đô một thùng. À, với việc giá dầu mà tăng vọt lên trên 80 đô một thùng thì nó sẽ gây ra tác động nó không được mấy lạc quan về việc kiềm chế lạm phát cũng như hạ nhiệt lạm phát của Mỹ và các nước ờ, trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Âu. Hiện nay thì còn một cái rủi ro mà chúng ta chưa tính đến, đó chính là chúng ta biết là thống đốc ngân hàng trung ương uh, ờ, BOJ của Nhật Bản thì đã chính thức uh, nghỉ hưu và Nhật Bản đã có tân thống đốc mới mà quan điểm và lập trường tân thân đấu mới thì chúng ta chưa biết được chúng ta sẽ chờ đợi cái cuộc họp uh, đầu tiên của tân thống đốc mới trên cương vị là thống đốc mà mặc dù thống đốc thì đã nhận uh, nhận chuyển giao và nhận uh, quyết định từ ngày mùng 9 tháng 4 nhưng chúng ta biết cuộc họp đầu tiên thì sẽ diễn ra 27 28 tháng 4 nó rất là quan trọng vì sẽ đưa ra cái thông điệp điều hành chính sách tiền tệ liệu nó có thay đổi so với ờ, thống đốc cũ hay không vì chúng ta biết hiện nay trong các nền ờ, kinh tế lớn trên thế giới thì có duy nhất Nhật Bản vẫn tiếp tục theo đuổi cái chính sách là tiền tệ lỏng lẻo và lãi suất của Nhật vẫn giữ ở mức âm. Nếu cái mức này thay đổi thì nó hoàn toàn có thể gây ra một đợt sóng nó rút tiền khá là lớn trên thị trường. Vì chúng ta biết trước đó khi mà chính sách tiền tệ của Nhật ở mức âm lỏng thì giới đầu tư Nhật là đưa tiền đi đầu tư khắp thế giới, len lỏi vào mọi ngóc ngách trên các thị trường. Nếu bây giờ mà ngân hàng trung ương Nhật thay đổi chính sách tiền tệ lỏng lẻo và bắt đầu tăng lãi suất trở lại thì hoàn toàn lúc đó ờ, dòng tiền có thể là rút quay đầu từ các nước mà Nhật đang đầu tư mà quay đầu về chính quốc thì cái này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn vì chúng ta biết quy mô nền ờ, các khoản đầu tư của Nhật cũng rất là lớn, hơn 3.000 tỷ. Đặc biệt là sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam nhé vì chúng ta biết là Việt Nam cũng là một trong những thị trường lớn nhất nhà đầu tư Nhật là bên cạnh nhà đầu tư Hàn là hai uh, nhà đầu tư lớn nhất trên thị trường của Việt Nam. Uh, à, CEO của JP Morgan Chase thì Raymond thì vẫn nói là khủng hoảng trong ngành ngân hàng chưa kết thúc và hệ lụy của nó sẽ rất là lâu dài chứ nó không chỉ ngắn hạn và chớp nhoáng. cái điều này thì hàm nghĩa với việc là thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay đang đánh giá quá thấp cái tác động của khủng hoảng ngành ngân hàng đến thị trường tài chính và thị trường chứng khoán. Cái này thì tôi cũng đồng quan điểm với ờ, ngài uh, Jane Diamond thôi, bởi vì cá nhân tôi vẫn đánh giá cái hệ lụy nó sẽ rất là lớn và khủng hoảng này chưa kết thúc. Chắc chắn rồi sẽ có nhiều ờ, gương mặt mới tất nhiên là chúng ta chưa biết khi nào xuất hiện và những gương mặt mới ở đâu tôi thì tôi vẫn đánh giá là hệ thống ngân hàng đặc biệt là ngân hàng châu âu nó khá là yếu và sẽ có thể nhiều ngân hàng nối bước credit suisse chứ không chỉ có một credit suisse cơ còn uh, ngân hàng mỹ cũng vậy sẽ có nhiều ngân hàng khác nối bước svb chứ không chỉ có một svb đâu hệ lụy nó còn rất lớn ở đằng sau tất nhiên là nó chưa xảy ra chúng ta chưa thể biết được nhưng mà chúng ta cũng nên cẩn thận ở thời điểm này không phải là thời điểm lạc quan quá lạc quan và khi đầu tư cũng vậy chúng ta hiểu nó không phải là thời điểm mà an toàn nên các bạn phải cân nhắc khá là kỹ trước khi rót tiền đầu tư vào những cái sản phẩm mà có rủi ro cao hoặc là những cổ phiếu của những công ty đang bị định giá cao thì phải hết sức cẩn thận Ờ, thị trường trái phiếu thì ờ, cho những tín hiệu là kinh tế suy thoái sâu sắc đúng rồi chúng ta nhìn thấy cái ờ, độ rộng lãi suất trái phiếu chênh lệch trái phiếu giữa kỳ hạn ngắn và kỳ hạn dài hiện nay đang có mức lệch rất là lớn khá là cao Đó. đường cong lãi suất của Fed khá là cao lần gần nhất chúng ta nhìn thấy cái mức chênh lệch cao này nó đã đi quá xa rồi từ 2008 cơ. Do vậy những cái tín hiệu mà suy thoái thì nó khá là rõ nét và chúng ta cũng hết sức cẩn thận. Chủ tịch For decades, student... của quỹ tiền tệ IMF thì cũng có nhận định là nền kinh tế thế giới sẽ trải qua năm 2023 là tăng trưởng rất là thấp, thấp nhất kể từ thập niên 90, tức là đã hơn 30 năm rồi chúng ta chưa trải qua một đợt ờ, tăng trưởng thấp như vậy. Nền kinh tế toàn cầu nhiều khả năng sẽ tăng trưởng dưới 3%. Đây là một cũng là một tín hiệu không vui và không tốt cho kinh tế vĩ mô. Toàn cầu luôn chứ không riêng gì nước nào các bạn nhé. Mà chúng ta nằm trong bức tranh chung. Chúng ta biết là khi kinh tế toàn cầu đi xuống thì bức tranh chung chúng ta nằm trong đó thì chắc chắn cũng xuống thôi. Chúng ta là công xưởng của thế giới. Nếu mà người tiêu dùng thế giới, Mỹ và châu Âu họ có ít tiền hơn, do lạm phát và sức mua họ kém đi thì rõ ràng là hàng hóa họ nhập cũng kém đi và chúng ta sản xuất được ít hơn thì chúng ta rất khó có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng. Chúng ta hiểu trong ờ, bức tranh nó cũng tương tự, khi thị trường chứng khoán đi xuống thì hầu hết các cổ phiếu đi xuống thôi. Rất khó để có những cái ờ, con sóng bơi ngược dòng cũng như bức tranh chung của kinh tế thế giới là đi xuống thì rất khó để chúng ta có thể tăng trưởng mạnh tôi nghĩ là những cái kỳ tích thì có lẽ nó cũng đã qua rồi ờ, cái năm 2022 chúng ta tăng trưởng rất mạnh 8% nhưng đấy là dựa trên cái nền rất là thấp của năm 2021 là dựa trên cái nền tăng trưởng có 2,5% của năm 2021 thôi. Nếu cộng 2 năm lại chúng ta chỉ có mức tăng trưởng là hơn 5% đúng không? Thế nên năm nay dựa trên nền tăng trưởng cao của 2022 thì việc chúng ta tăng trưởng 5% nó cũng đã là một cố gắng rồi chứ cũng không hẳn là quá xấu nhưng tất nhiên nó là không tốt bởi vì ờ, trước khi Covid xảy ra thì chúng ta có một thời kỳ dài chúng ta tăng trưởng ở mức là trên 6% mà bây giờ chúng ta giảm về 5% thì nó cũng là giảm ảnh hưởng khá lớn rồi. Tuần tới nhé. Về ngân hàng thì chúng ta có khá nhiều ngân hàng lớn trên thế giới báo cáo kết quả kinh doanh. Đấy, ngày 14, 15 ờ, chúng ta có một loạt ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng hàng đầu của Mỹ, Goldman Sachs này, Morgan Stanley này, Bank America này. À, nói chung là rất nhiều, JP Morgan, citigroup Nói chung là rất rất là nhiều các ngân hàng Thụy Sĩ. Có thể nói là tuần tới sẽ bắt đầu đó, chúng ta sẽ là bắt đầu cái chuỗi ờ, báo cáo kết quả tài chính kinh doanh. Đó. Ờ, đối Mỹ, còn đối Việt Nam khả năng cũng là như vậy thôi. Những doanh nghiệp mà khá là lớn sẽ bắt đầu công bố báo cáo ra. À, đối Mỹ thì là cái lịch công bố báo cáo của họ gần như là nó là mặc định nó automatic rồi còn đối với Việt Nam thì không có cái lịch cố định nào cả cứ tốt thì thường là báo cáo sớm để khoe thành tích còn lúc xấu thì cứ lùi lùi lùi lùi đến lúc cuối Đặc biệt là các công ty nào báo cáo càng chậm thì khả năng bị đánh úp người đầu tư cẩn thận bởi vì đánh bị đánh úp kết quả kinh doanh khá là cao. Hiện nay thì ờ, khối nợ của Mỹ cũng tăng rất là cao. Đây chúng ta nhìn này, à, trong rất nhiều năm, thập hơn 50 năm rồi, chưa giờ nợ công của Mỹ cao đến như vậy, đã vượt 120% GDP rồi, rất là cao rất là lớn đấy chúng ta biết cái khoảng cách thu hẹp thu hẹp đã có giao cắt rồi có thể đây bình thường thì người ta gọi là giao cắt vàng nhưng theo tôi đây đang là giao cắt tử thần nó có thể chính thức đánh dấu cái ờ, giai đoạn thịnh vượng của kinh tế Mỹ đã kết thúc rồi đấy, không ai giàu bằng nợ cả và không ai à, cho vay mãi để mở rộng nợ mãi sẽ có lúc phải thu hẹp lại thôi cái thâm hụt ngân sách của Mỹ cũng vậy trải qua một thời kỳ rất là dài về thâm hụt ngân sách. Đây, trái phiếu chính phủ Mỹ được tài trợ những giai đoạn nó rất là thấp, có những giai đoạn lãi suất suất gần như bằng không. Trái phiếu dài hạn cũng vậy và bây giờ nó bắt đầu đảo chiều. Chúng ta biết quá trình đao chen của lợi suất trái phiếu đã đảo chiều và rất có thể đây là một bước ngoặt rất là lớn. Đó. Chi phí lãi vay của Mỹ thì tăng như là như là Bitcoin vậy đúng không? tăng chỉ dựng đứng lên thôi đặc biệt trong từ 2022 giờ tăng rất là lớn mà càng ngày sẽ càng có xu hướng tăng mạnh khá nhiều ngân hàng trung ương thì tìm đến vàng bởi vì lo ngại là không còn tin tưởng đồng USD nữa đấy thâm hụt ngân sách của Mỹ này chúng ta biết trước đó ngân sách của Mỹ thường thâm hụt ở mức rất là nhỏ có những thời kỳ là thặng dư à, dương thập niên là đỉnh cao của Mỹ đấy 95 2001 sau đó là bắt đầu càng ngày càng mở rộng thâm hụt rất là mạnh mẽ nói chung là Mỹ nếu đúng ra thì bây giờ có thể gọi là nước Mỹ là đang sống trong nợ nần giàu bằng cách tiêu nợ nần gọi vung tay quá chán chính xác là vung tay quá chán thì hệ lụy nó sẽ không hề đơn giản đâu sẽ có lúc phải thu hẹp lại cái quy mô nợ nần hoặc là khi mà các ngân hàng trung ương khác không còn tin tưởng vào trái phiếu chính phủ Mỹ họ giảm mua họ giảm cho vay thế thôi thì Mỹ lại phải tăng in đô la ra để tài trợ cho chính phủ chi tiêu thì lúc đó đồng đô la lại càng mất giá đó là cái bức tranh chung phí mô của tuần qua à, về thông tin kinh tế thì tuần qua có một thông tin nó khá là đáng chú ý Thứ nhất là cái chỉ số PMI sản xuất của Mỹ thì cũng sụt giảm nhé. Chúng ta nhìn thấy này. Đấy, từ mức 47,7 tháng trước, các chuyên gia dự kiến là nó chỉ giảm xuống là 47,5, thực tế nó giảm xuống hẳn 46,8. Mà đặc biệt à, là chỉ số PMI sản xuất này giảm khá là mạnh. Nó cho thấy là nền kinh tế Mỹ đang tiếp tục là khu vực sản xuất đang tiếp tục thu hẹp. Mà rõ ràng rồi, nó cũng không tốt cái số việc làm mà các công ty Mỹ có nhu cầu tuyển dụng cũng lần đầu tiên là xuống dưới 10 triệu việc làm 9,93 triệu đó đây chúng ta có thể nhìn thấy đây số việc làm các công ty có nhu cầu tuyển dụng này có thời điểm đứng trên 11 triệu bây giờ đã đứng kể từ năm à, tháng 8 năm 2021 là trên 10 triệu nhưng hiện nay đây là từ tháng 8 2021 lần đầu tiên các công nhu cầu tuyển dụng các công ty là hạ nhiệt bắt đầu hạ nhiệt ngân hàng ờ, trung ương New Zealand thì tiếp tục nâng lãi suất à, chúng ta lưu ý nhé ngân hàng trung ương New Zealand hiện nâng lãi suất khá là mạnh tay nâng 50 điểm phần trăm đưa lãi suất lên 5.25 tăng cao hơn dự đoán của các chuyên gia trước đó là 5% chỉ số PMI khối dịch vụ của Mỹ thì tuy vẫn ở trạng thái là lớn hơn 50 nhưng đã giảm khá là mạnh từ mức 55,1 giảm xuống là mức 51 nó cho thấy là cái mức độ nó mở rộng nó hẹp hơn rất là nhiều có thể nói là nó cho những cái tín hiệu là nền kinh tế Mỹ đang bắt đầu hạ nhiệt về cái ờ, bảng lương phi nông nghiệp thì tuần qua vẫn khá là tốt nhé à, nền kinh tế Mỹ vẫn tạo ra là 236.000 việc làm Tỷ lệ thất nghiệp thì vẫn đứng ở mức rất là tốt, lại giảm từ 3,6 xuống 3,5. Có thể nói đây là một trong những tỷ lệ thất nghiệp rất là tốt và điều này nó hàm nghĩa là Fed hoàn toàn vẫn tiếp tục được có thể mạnh tay nâng lãi suất tiếp tục và nếu không có gì thay đổi thì lộ trình Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất là 0.25% trong cuộc họp tháng 5. Đó là những thông tin kinh tế trong ờ, tuần ờ, trước tuần tới thì chúng ta cũng có thông tin khá là đáng chờ đợi. Đấy là chính là thông tin lạm phát của Mỹ. Diễn ra vào ngày à, thứ tư 8 giờ 30 thứ tư thì sẽ có thông tin lạm phát của Mỹ. À, theo dự đoán các chuyên gia thì lạm phát của Mỹ tháng 3 chỉ tăng ở mức là 0.2% và lạm phát theo năm của Mỹ sẽ giảm rất là sâu xuống 5.2 từ mức 6. Theo tôi lạm phát của Mỹ giảm là đúng bởi vì là kỳ tháng 2, tháng 3 năm 2022 thì lạm phát của Mỹ khi đó là tăng 0,8%. Hiện nay nếu tăng 0,2 thì theo tôi lạm phát của Mỹ sẽ đứng tầm 5,4, 5,5 chứ cũng không giảm được xuống 5,2 đâu, như dự đoán các chuyên gia đâu. Nhưng có một điểm lưu ý là lạm phát lõi của Mỹ thì vẫn đứng ở mức khá là cao nhé, tăng 0,4%. Lạm phát lõi của Mỹ tháng 3 à, năm 2022 thì là tăng 0,5%. Tức là lạm phát của Mỹ trừ đi giá năng lượng thì nó vẫn khá là cao. Tuần tới dự kiến Ngân hàng Trung ương Canada thì tiếp tục giữ nguyên lãi suất nhé. Tuần tới ngoài cái thông tin về lạm phát thì ngày thứ năm chúng ta cũng có thông tin về chỉ số giá sản xuất PPI và ngày thứ sáu chúng ta có doanh số bán lẻ của Mỹ. Tuy nhiên hai chỉ số này thì dự kiến nó không thay đổi nhiều nên theo tôi nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế. À, ngày thứ sáu thì chúng ta còn niềm tin tiêu dùng của Mỹ dự kiến sẽ giảm nhẹ. Có thể nói tuần tới tâm điểm sẽ là thông tin lạm phát thôi. Còn lại là sẽ là thị trường sẽ chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh của các ngân hàng mà báo cáo diễn ra vào thứ sáu thì nhiều khả năng nó sẽ hơi muộn, nó sẽ ra sau giờ vào cuối giờ giao dịch. Như vậy thì nó sẽ không ảnh hưởng đến biến động của thị trường trong tuần tới mà nó sẽ ảnh hưởng đến biến động thị trường trong tuần tiếp theo. Đó là toàn bộ thông tin kinh tế, chính trị cũng như là các thông tin liên quan đến ờ, thị trường chứng khoán của Việt Nam và quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ờ, phân tích ờ, kỹ thuật thôi. Thứ nhất, đối với thị trường chứng khoán quốc tế nhé, thì thị trường Mỹ tuần qua tăng khá là tốt rồi. Nó lại một lần nữa thị trường chứng khoán Mỹ đã vượt qua vùng 33.000 nhiều khả năng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục hướng đến thử thách vùng 34.000 34.200. Có thể nói thị trường chứng khoán Mỹ đang khá là lì lợm. Với những chỉ báo như vậy thì nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục hỗ trợ tâm lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đi trong xu hướng là sideways up thôi. Thị trường chứng khoán Mỹ thì những tín hiệu giảm giá chưa có nhé. Mặc dù trước đó nó đã ra những cái tín hiệu giảm giá xuống nhưng sau đó thị trường nhanh chóng phục hồi lên. Tuy nhiên cá nhân tôi thì đánh giá thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang ở quá trình là kéo xả thôi ờ, chứ không phải là quá trình tích lũy để đi lên. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì các chỉ báo kỹ thuật chưa hề cho tín hiệu tiêu cực nhưng mà hai phiên bán mạnh vào ngày thứ năm và thứ sáu đặc biệt là phiên ngày thứ sáu thì nó đã cho tín hiệu đầu tiên về việc chốt lời. Tuy nhiên đây là lần phân phối đầu tiên ngày đầu tiên nên thị trường chưa có vấn đề gì cả. Với ngày phân phối đầu tiên này thì thị trường của chúng ta là không không có vấn đề gì. Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục đi trong quá trình là sideways up thôi. Các chỉ báo kỹ thuật mà ACD vẫn là đi trên không và vẫn nằm trên đường tín hiệu. RSI thì không hề đứng ở vùng quá mua, vẫn đứng ở 56 thôi. Nó vẫn cho tín hiệu sideways là chính chứ nó không hề có tín hiệu xấu. Do vậy, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục quá trình là rung lắc và vẫn là đi lên hướng đến vùng 1001. Tuy nhiên, điểm tăng thì không nhiều nhưng mà dòng tiền hoàn toàn có thể tìm đến những nhóm cổ phiếu riêng lẻ. Do vậy, người đầu tư hết sức chú ý. À, tôi đã thấy dấu hiệu trong hơn một tuần qua thị trường đã dòng tiền có dấu hiệu rời bỏ các cổ phiếu lớn mà có dấu hiệu là tìm đến các cổ phiếu có thiên hướng đầu cơ cũng như nhóm các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy là dòng tiền tham đang bắt đầu là len lỏi vào thị trường và yếu tố tăng điểm nó sẽ không còn bền vững. À, như trước đó à, vào nhận định vào tuần cuối cùng của tháng 3 thì tôi đã nói à, việc sửa đổi nghị định à, à, 65 của chính phủ về phát hành trái phiếu thì nó sẽ có lợi cho nhóm cổ phiếu bất động sản và chúng ta biết là trong hai tuần qua thì nhóm cổ phiếu bất động sản đang là diễn viên chính trên thị trường và nhiều khả năng à, dòng tiền sẽ tiếp tục được hút vào nhóm cổ phiếu bất động sản. Bên cạnh đó kết quả kinh doanh của các cổ phiếu chứng khoán à, không quá tệ thì cũng đang đang đang ờ, một số cổ phiếu chứng khoán đang hút dòng tiền. Tuy nhiên theo tôi thì nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng giá nó sẽ không bền vững bởi vì kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán năm nay cũng rất khó cải thiện vì với việc thị trường của chúng ta khớp lệnh chúng ta biết đây, chúng ta nhìn khối lượng giao dịch từ đầu năm đến giờ này. Đa phần ở mức là 4 500 triệu uh, cổ phiếu thôi. Giá trị giao dịch thì nằm ở tầm 7 8 ngàn tỷ nó không lớn. Có hơn một tuần trở lại đây thì giá trị giao dịch của chúng ta khối lượng khớp lên được tầm 700 triệu cổ phiếu và giá trị giao dịch lên được trên 10.000 tỷ nhưng mà nó không kéo quá dài. Do vậy thì đối với nhà đầu tư nào thận trọng thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục đứng ngoài quan sát thôi không nên tham gia ở những thị trường nhỏ này ờ, sóng nhỏ này còn đối với nhà đầu tư nào mà chúng ta có đam mê chết đinh thì các bạn có thể ờ, giữ tỷ trọng cổ phiếu ở khoảng 30% còn 70% tiền mặt tôi nghĩ là thời điểm hiện tại thì không phải là thời điểm cho những trận đánh lớn trong năm và đặc biệt là phía trước nó còn khá nhiều rủi ro do vậy các bạn hết sức ờ, lưu ý về bức tranh vĩ mô kể cả thế giới lẫn Việt Nam thì rõ ràng là nó không được tốt Kết quả kinh doanh doanh nghiệp quý 1 thậm chí quý 2 thì cũng không khả quan. Do vậy rất khó để kỳ vọng thị trường có những ờ, đợt sóng tăng mạnh đó, diễn ra trên thị trường chung. Và bên cạnh đó thì những rủi ro nó luôn tiềm ẩn. Do vậy chúng ta chưa biết là những rủi ro gì mới sẽ xảy ra trong tương lai. Đó là cái ờ, phân tích và nhận định thị trường tuần từ ngày mùng 10 đến 15 tháng 4. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.